Hi, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Xe. Và lại mình đây, Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe Hồng Và trong những video lần trước, Hoàng Xe đã hứa cho bạn cách nhận 3.000 từ tươi từ app MBank của ngân hàng Cô đội cũng như là nhận 2.000 miễn phí ứng dụng Tinex của ngân hàng MB và thêm vào đó là nhận 5.000 hoàn toàn miễn phí 100% ứng dụng cách của ngân hàng VBank, ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Và nếu như bạn chưa xem những video đó cũng như chưa biết cách đăng ký như thế nào thì Hoàng Xe sẽ để đường link tất cả những video đó dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi phần bình luận nhé và trong video này bạn sẽ sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn cũng lại một ứng dụng ngân hàng số và cũng lại của ngân hàng VBank ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và khi bạn đăng ký tài khoản và kích hoạt thành công bạn cũng lại nhận được 50.000 hoàn toàn miễn phí 100% nhé Hoàng Giang xe.com suyệt go suyệt VP Bank. Ok, và chủ đề chính của video ngày hôm nay đó chính là kiếm tiền từ app VBank Và mình Hoàng Xe sẽ chia sẻ với bạn bốn lộ trình. Đầu tiên nhất, mình sẽ giới thiệu cho bạn VBank là gì. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ với bạn ưu điểm của app VBank so với các ứng dụng ngân hàng số khác. Và tiếp theo thứ ba, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký VBank hiện nay 5.000 hoàn toàn miễn phí 100%. Và cuối cùng, mình sẽ chia sẻ với bạn cách kiếm tiền từ app VBank như thế nào nhé và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này ngay một luôn nha Vậy VBank là gì ạ? VBank là ứng dụng ngân hàng số toàn năng đầu tiên ở Việt Nam tích hợp hệ sinh thái rộng mở giúp cho người sử dụng ứng dụng ấy có thể giao dịch, mua sắm, giải trí ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Ra đời vào ngày 28 tháng 6 năm 2021 là một ứng dụng của ngân hàng VBank. Như các bạn đã biết, đấy, ngân hàng VBank chính là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thành lập năm 1993 có trụ sở chính tại 89 tháng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đấy. Theo thứ hai là ưu điểm vượt trội của app VBanio so với các ứng dụng nâng à, số khác cũng như lý do tại sao chúng ta để dùng VBanio là VBanio thì hoàn toàn miễn phí 100% cho người dùng khi mà không phí chuyển khoản, không phí thường liên, không phí quản lý tài khoản, không phí duy trì dịch vụ VBanio, không phí Internet Banking rồi miễn phí rút tiền tại tất cả các kênh ATM VBank trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn cả đó chính là miễn phí mở tài khoản số đẹp theo ngày tháng năm sinh của bạn, theo số điện thoại hay theo bất kỳ một con số nào mà bạn yêu thích. Ok, thì đầu tiên nhé, tất nhiên rồi, bạn sẽ mở điện thoại mình lên và truy cập vào bất kỳ trừ nào có trên điện thoại của chúng ta nhé. Thì đấy mình sẽ truy cập vào trình duyệt của Chrome nhé. Thì trên thanh kiếm các bạn nhập địa chỉ giang hoànggiangxe.com Sitgo, Sitbank, Android hoặc iOS. Ở đây sẽ có hai link tải nhé. Link tải đầu tiên sẽ dành cho máy sử dụng hệ điều hành Android, tức là các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đấy. Còn link tải thứ hai sẽ dành cho các máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone, tức là các bạn sẽ truy cập vào cửa hàng App Store. Thì cả hai đường link này mình cũng đều để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên ghi phần bình luận nha. Rồi đây mình sẽ truy cập vào đường link dành cho máy sử dụng hệ điều hành Android tức là hoàng xe com chỉ câu suy banh hàn rồi nhá các bạn nhấn ok này thì lúc này sẽ đang một ứng dụng có tên là VPBank Neo bạn tiếng anh tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nhé các bạn bấm chọn vào cài đặt này sau khi tải và cài đặt ứng dụng thành công bạn nhấn vào mở thì đây là giao diện chính của app VPBank Neo bước tiếp theo các bạn bấm vào đăng ký mở tài khoản sau đó bấm vào mở tài khoản và chọn số đẹp dành cho tất cả những khách hàng mới. Kế tiếp, bạn tiến hành điền thông tin cơ bản như số điện thoại, địa chỉ email và tích chọn vào tôi muốn chọn và mở tài khoản số đẹp, xong nhấn tiếp tục. Thì lúc này sẽ có một mã OTP gồm 6 chữ số được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn vừa đăng ký. Bạn tiến hành nhập vào Tiếp theo ở bước này, bạn tiến hành điền con số mà bạn yêu thích vào ô nhập đuôi số tài khoản mong muốn, xong nhấn vào biểu tượng nút tròn chứa mũi tên hướng sang phải. Ví dụ bạn có thể nhập đuôi số tài khoản giống số điện thoại hoặc ngày tháng năm sinh của bạn chẳng hạn. Thì này sẽ ra danh sách tất cả các số tài khoản chứa đuôi con số yêu thích mà vừa nãy bạn nhập. Bạn bấm chọn vào số tài khoản mà bạn mong muốn, xong nhấn đăng ký ngay ở góc cuối màn hình. và bạn sẽ nhận được thông báo từ VBank là chúc mừng bạn đã chọn được số tài khoản như ý. Bạn nhấn đồng ý để tiếp tục. Bước tiếp theo, bạn sẽ tiến hành xác minh danh tính KYC của bạn bằng cách chụp mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân cũng như là quay video chân dung khuôn mặt của bạn nhé. Ở đây có một số lưu ý bạn đọc kỹ cũng như là nhấn vào tôi đã xem và đồng ý Trước khi chụp giấy tờ tùy thân, bạn lưu ý cho mình là ảnh chụp chứng minh thư hoặc căn cước công dân phải đầy đủ bốn góc, rõ nét, thông tin hiển thị rõ ràng, không bị mờ, tối, chói sáng, không bị xoay hay mất phong nha. Bạn nhấn vào mặt trước giấy tờ tùy thân để tiến hành chụp mặt trước này. Chụp xong mỗi mặt giấy tờ tùy thân, bạn nhấn vào xác nhận Tiếp theo bạn tiến hành quay view chân dung khuôn mặt mình. Ở đây bạn chỉ cần quay trái, quay phải cũng như mỉm cười là ok nha. Và khi hiện lên ba tích xanh như thế này rồi, tức là bạn đã xác thực thành công và VBank cũng nhận diện được thông tin giấy tờ tùy thân của bạn. Tiếp theo bạn bấm vào tiếp tục. Ở bước này bạn tiến hành kiểm tra các thông tin bạn vừa đăng ký. Nếu có thông tin nào sai bạn có thể sửa nha. Xong bạn nhấn tiếp tục Kế tiếp bạn sẽ tiến hành lựa chọn chi nhánh thuận tiện giao dịch. Thì bạn sẽ chọn chi nhánh nào gần nhất với địa chỉ hiện tại mà bạn đang sinh sống nha. Sau khi điền xong chi nhánh, bạn kéo xuống chọn câu hỏi bảo mật. Thì ở đây sẽ có hai câu hỏi bảo mật nhé. Thì bạn chọn một trong hai câu là họ tên mẹ chủ thẻ cũng như là tên trường tiểu học của chủ thẻ. Ví dụ đây mình chọn là họ tên mẹ chủ thẻ nhé. Xong bạn tiến hành điền câu trả lời của mình vào. Bạn lưu ý cho mình là không chia sẻ câu trả lời của câu hỏi bảo mật này cho bất kỳ ai ha. Tiếp theo ở mục mã người giới thiệu, bạn điền cho mình là 0947170595 Bạn nhớ là phải điền số điện thoại người giới thiệu vào thì bạn mới được nhận 50.000 miễn phí từ VBank nha Xong tất cả, bạn bấm tiếp tục. Cái tiếp ở đây bạn nhấn xác nhận cho mình nha. Tiếp tục có một mã OTP cùng 6 chữ số được gửi tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký. Bạn tiến hành nhập vào. Bạn lưu ý là nếu mà bạn đang đăng ký dự trừng mà bị văng ra không đến bước xác minh số điện thoại được thì bạn tiến hành quay lại đăng ký lại nha. Bạn yên tâm là bạn sẽ không cần phải chụp ảnh giấy tờ tùy thân cũng như là quay video khuôn mặt để xác minh nữa nha. Còn ở đây của mình đã được xác thực cũng như đã đăng ký thành công. Tiếp theo bạn bấm chọn vào đăng nhập VPBank Neo. Tên đăng nhập ở đây thì chính là số điện thoại bạn đăng ký nha. Còn mật khẩu thì sẽ được gửi về tin nhắn SMS của số điện thoại bạn đăng ký Sau khi đăng nhập xong thì bạn tiến hành tạo mật khẩu mới nha để bảo mật cho tài khoản của bạn. Và bạn lưu ý cho mình là mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trở lên nha, không có dấu cách và các ký tự không liên tiếp nhau, ví dụ như 123 này, 456 này hoặc ABC, XYZ chẳng hạn. Cũng như là phải có ít nhất một chữ cái in hoa, một chữ thường và một chữ số nha. Ở mục mã người giới thiệu ở đây, bạn vẫn điền cho mình là 094717 0595 nha. Ở bước này bạn nhấn vào đồng ý với các điều kiện và điều khoản của eBay nha. Bạn nhấn vào đồng ý này. Tiếp theo bạn sẽ tiến hành cài đặt một loại pin gồm 4 chữ số để đăng nhập nhanh hơn. Xong bạn nhấn tiếp tục. Tiếp theo bạn có thể bật vân tay lên để xác thực giao dịch cũng như là đăng nhập nhanh hơn nha. Và để nhận được 50.000 voucher vị phí kia thì bạn sẽ thực hiện một giao dịch tối thiểu 10.000 đồng cho mình nhé. Giao dịch ở đây có thể là nạp tiền vào ví này, chuyển khoản này, mua thẻ cào, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR, gửi rút tiết kiệm online, nạp tiền chứng khoán hay thanh toán vé Vietnot nha. Và sau khi bạn thực hiện giao dịch thành công thì voucher 50.000 sẽ được gửi trong vòng 2 tuần nhé. Và hạn sử dụng của voucher là 30 ngày nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách dễ nhất là nạp tiền vào app VBank Neo nha. Bạn lưu ý cho mình là một số ngân hàng thì phải chuyển khoản ít nhất 50 000 ví dụ như Techcombank này, Vietcombank này, vân vân và mày mày. Thì ở đây mình gợi ý bạn là lên chuyển khoản bằng ngân hàng Mbank, ngân hàng quân đội hoặc ngân hàng số Timo cũng như ví điện tử Momo thì bạn có thể chuyển khoản được 10.000 vào app VBank nha. Thì bạn nào chưa đăng ký app mới banh nhận 30.000 tiền tươi cũng như đăng ký app Timo nhận 20.000 tiền tươi và đăng ký ví Momo nhận 500.000 voucher thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Ok, thì bây giờ ví dụ ở đây mình làm qua ngân hàng quân đội MB Bank nha. Như tất cả bạn có thể quan sát thấy là tài khoản VBank Nail của mình được cộng 10.000 từ tài khoản ngân hàng quân đội với Bank. Thì trong vòng 2 tuần VBank sẽ gửi voucher 50.000 kia cho các bạn nhé. Còn nếu các bạn đợi lâu quá thì bạn có thể gọi điện cho tổng đài VBank theo số 1900 5454 15 cũng được nhé. Và để kiếm tiền với VBank Neo thì ở giao diện cho chủ các bạn bấm vào biểu tượng dấu ba chấm có tên là dịch vụ khác này xong các bạn kéo xuống đến gần cuối cùng kế tiếp các bạn quan sát ở đây có mục giới thiệu bạn bè này các bạn bấm chọn vào thì ở đây sẽ có hướng dẫn cũng như thể lệ chương trình này. thì bạn có thể đọc qua này mà giới thiệu của bạn ở đây chính là số điện thoại bạn đăng ký tài khoản nhé. Ví dụ số điện thoại đăng ký tài khoản mình là 094 717 0595 đấy. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay hữu nhớ like, thích, share, chia sẻ video. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất và toàn miễn phí từ là xe nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía video video. Quan xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoa Xe. Bye bye, xin chào.